cũng thích một người là hiền một chút đừng có dữ quá hiền bên dạ. kia có hiền dạ hiền thì nếu mà sinh sinh được thì càng tốt sinh dạ, à, dạ. có bên sinh. đây là dư sinh luôn à, da sinh trắng nữa thì càng tốt nữa trắng có trắng trắng luôn <laughs> công dung ngôn hành nữa càng tốt nữa bên kia có đó bên đây là nấu ăn rồi ca hát rồi được hết vậy giống có dũng chị hằng không vậy chị hả vậy làm chú quỳ chứ trời ơi trời <laughs> dạ em người mẫu hình lưu tiễn là giống như anh quyền linh là được ạ à. à như quyền linh khó à Rồi ngồi đi em trai Dạ cảm ơn Trần Thôi. Xin mời nhà gái giới thiệu trước nè Em xin chào anh Quyền Linh à, Xin chào à, em xin Ngọc Lan Em tên à, Lê Thị My Năm nay em 40 tuổi Em đến từ Nha Trang Em làm nghề uống tóc Từ Nha Trang vào thành phố Hồ Chí Minh hả My hả? À, dạ, dạ đúng rồi anh dạ. Rồi, mời nhà trai Chào chương trình à, Bạn Muốn Hò, chào anh Quyền Linh chào chị Ngọc Lan, chào quý khán giả và chào à, bạn gái bên kia. Em tên à, Đỗ Văn Quyên, năm nay là 46 tuổi, quê gốc là Nghệ An mà hiện à, đang ở Bình Dương. Công việc chính là chủ doanh nghiệp vận tải. À, công ty có có nhiều xe? <laughs> dạ ít à. Mấy chiếc? Mới có chiếc à, đang tính mua chiếc nữa mà chưa mua. sao anh <laughs> bây giờ mình có bạn gái của mình lấy vợ là mình mua luôn chiếc đúng nữa rồi. dạ đúng rồi ạ vợ điều hành chiếc chồng điều hành chiếc cho vợ lãi luôn nữa hay luôn <laughs> em hơi tò mò chút xíu là không biết là tình trường của mình đã trải qua bao nhiêu mối tình dạ vợ đầu là có con thôi dạ đúng rồi em có những ưu, ưu điểm khuyết điểm gì quyên thường thì em thích đi làm từ thiện với lại đi uh, chùa làm công quả uh, hay giúp đỡ người khác ưu điểm thì uh, ờ, mạnh thì là tự tin với lại uh, thật thà để tự lập xấu thì uh, như ngày trước thì uh, hay tự ái lòng tự ái cao quá ừ. có khi bạn đến ngồi nhậu hay là ngồi chơi mà nói chuyện mà kiểu như mà nó nó chạm từ ái của mình thì mình đứng dậy mình về nhưng mà sau này thì thấy như thế là xấu thì bỏ cũng được 80 phần trăm ừ. chị My cái ưu điểm của chị là gì dạ ưu điểm của em là vui vẻ hòa đồng à, tự lập à, có chí cầu tiến khuyết điểm của chị là chị hay nóng tính với lại hay gan với lại hay gan càng à. bên, dạ, dạ, bên kia thì hơi tính hơi tự ái nữa mà ừ. bên đây nóng tính với ghen là nóng mệt. tính họ ghen nhiều bên quỳnh linh dạ tùy uh, trường hợp anh à nhà trai thấy nhà gái rất là hiền luôn á dạ. à, nhưng mà nóng tính em nóng tính là em dạ nhất không. là em làm gì ấy là nóng tính nghĩa là em ờ, thích người khác làm theo cái ý của mình à. gì đó chứ không phải là à. dạ em có đủ tự tin để đem lại cái sự yên bình ấm áp cho nhà gái không để cho nhà gái ghen không dạ thật ra thì em thì con người rất là đàng hoàng trung tình cái điều đó là điều em khẳng định tức là mình không làm cho người phụ nữ phải mà trao đảo hay là suy nghĩ về mình về, à, ừ, về cái gì cũng rõ ràng chung tình hay không á là ở cái chỗ ví dụ như có một bóng hồng đi tới dè dãn mình mình có mạnh dạng từ chối người ta hay không dạ từ xưa giờ chưa có ai đến như thế cho nên mình cũng chưa biết mà giờ đến chắc không đến đâu có điện thoại tức là người ta chung tình rồi đó à, <laughs> giấu giấu giấu gọi điện thoại nhiều khi là hả à, em hồng không có lưu em hồng mà lưu anh ba <laughs> rồi làm sao biết được để đi coi nhà trai sao chào, chào, chào anh. chị ơi em thấy anh ờ, được lắm á chị nhìn anh rất là chân chất à, em mong muốn cái người ờ, vợ tương lai của em là người như thế nào em cũng thích một người là hiền một chút đừng có dữ quá hiền bên dạ. kia có hiền dạ hiền thì nếu mà sinh sinh được thì càng tốt sinh, dạ, à, dạ. có bên sinh. đây là dư sinh luôn à, da dạ, sinh trắng nữa thì càng tốt nữa trắng có trắng, trắng luôn <laughs> công dung ngôn hành nữa càng tốt nữa bên kia có đó bên đây là nấu ăn rồi ca hát rồi được hết vậy dũng có, có dũng chị hằng không vậy chị hả vậy làm chú quỳ á trời ơi trời rồi em gái theo em thì cái mẫu hình lý tưởng để em uh, có thể hướng tới là gì dạ em người mẫu hình lý tưởng là giống như anh quyền linh là được ạ à như quyền linh khó <laughs> à cái này khó à <laughs> không dễ à ừ, anh cũng uh, bình thường thôi em không thích điều gì đàn ông hả em gái dạ em không thích là người đàn ông uh, nhậu nhiều với lại cờ bạc đó anh nhậu nhiều mấy ông xe tải thì nhậu dữ lắm à không em thì uh, một tháng cũng nhậu được bốn năm lần có trời thể là quá hơn trời quá đất anh ơi một tháng bốn năm lần là quá trời nhiều nhậu có lầy không không lầy thì không có lầy nhưng mà có nhiều nhiều nhiêu thôi thật ra cũng nên nhậu một chút dạ nhưng mà ờ, quan hệ ngoại giao thôi dạ quan hệ nhậu nhau. phải kiểm soát thôi dạ. chứ đàn ông ai không nhậu bây giờ mình xin ý kiến người nhà đi dạ. ha chị ơi chị đi với ai vậy chị à, chị đi với ờ, bé cháu à, họ em chào anh quyền linh và chị ngọc lan em tên linh cháu của dì à, dì em á thì rất là hiền và chăm chỉ làm ăn lắm tiết kiệm rồi có hiếu nhưng mà giờ dì á thì chỉ còn con gái thôi mà ông bà ngoại thì ba mẹ của dì thì mất hết rồi cho nên bây giờ dì lên đây á dì cũng muốn kiếm một người đàn ông thực sự là thương yêu thương yêu hai mẹ con lo lắng chăm sóc quan tâm dì á thì à, cũng hiền lắm nhưng mà đôi khi á dì cũng à, cũng hơi trúng một chút xíu anh hứa với lại em với lại với gì anh có làm được điều đó không được cái đó thì dễ mà chắc cái chắn đó dễ. Nha, anh chắc chắn cái đó dễ, dễ tại dễ. vì gì đã một lần như vậy rồi cũng à, bị tổn thương nhiều lắm Thời à, còn Quyên đi với ai? Dạ con đi à, cô chú nuôi rồi em gái rồi à, bạn à, Kính thưa là chương trình bạn muốn hẹn hò Thưa hai MC là Dương Giang dạ. Và cuộc đời tôi hôm nay cũng rất là sung sướng được gần anh Quyền Linh và cô Ngọc Lan Cái điều mà chú thấy ở đây hai cháu yêu cầu hình như là có sự là tương đồng và sự may mắn anh Quyên là quê ở Nghệ An cô My là quê ở là Nha Trang yeah. Dạ. cùng là miền Trung yeah. Dạ. Bắc miền Trung Nam miền Trung và tôi là Trung miền Trung yeah. Dạ. đặc biệt cái chữ Trung Thủy con gái miền yeah. Trung là số 1 <laughs> chú nhìn cháu My là chú thấy là cháu My thiếu thiếu ở đây là gì là tại vì cô chú nhìn thấy chú mi thì mới đủ hơn dạ. chú máu nói mình chú nhìn thấy là thiếu đó dạ. cho nên là thấy à, là chú mi á biết nói dùng cái tư gì ta equalizer đi trong cái một trong bộ phận của dàn âm thanh equalizer là có một cái nút echo echo hả echo thì nói Việt Nam là ok ok ok ok ok ok, <laughs> Ok là echo à rồi cảm ơn chú dạ. bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ nhau để cảm nhận thêm chút xíu nữa rồi mình à, sẽ đưa ra quyết định ha mở rào đấy không gian này là của quyên với my đó hai bạn cứ thoải mái đi hôm nay đến dạ. chương trình anh có món quà tặng em là cái giỏ sách à. dạ em cũng có món quà tặng anh à cảm, cảm ơn trời ơi cái này là đúng <laughs> đúng rồi mọi người ạ à. <laughs> đang rất cần rồi giờ con em thì đang hiện tại đang ở với ai đang ở với em hả dạ con em ở với em à, em có gì hỏi anh không dạ anh thấy em thế nào hiền trắng dạ. có trắng <laughs> dạ cảm cũng, cũng xinh <laughs> dạ thấy anh cũng ờ, cũng hiền dễ mến à ai nói gì hết em là làm tóc hả dạ đúng rồi anh à theo em thì sống thử thì có có ý nghĩa gì không dạ nếu như em với anh có cơ hội đến với nhau thì mình cứ tìm hiểu đúng rồi à, một năm sau cũng được ừ. hiện giờ thì em ở nha trang ừ. à, công việc à, em có tiệm ngoài đó con gái ừ. cũng học ngoài đó ừ. thì anh ở bình dương thì à, bao lâu anh ra thăm em một lần hay là như thế nào Nha Trang thì dạ chắc vâng. cũng phải à, một tháng chỉ được một hoặc hai lần thôi chứ bởi vì công việc nó cũng cũng à, không thể nào mà mình à, muốn mà đi được tại vì công việc của anh là công việc của khách hàng á mình làm yeah. theo dạ. theo người ta chứ không phải người người ta làm theo mình nó không yeah. Dạ. tự quyết định được thì yeah. có vâng. thể là một tháng một đến hai lần có được không ừ. Nha Trang thì 500 cây đúng không thứ bảy đi chủ nhật về được vẫn được thì có thể Sáng là cũng được tối về cũng được cũng có thể được hai ba lần cái tình cảm có đủ mà để mà đi hay không có thể là một tuần một lần cũng nên đấy anh thì anh nghĩ à, nếu mà lấy nhau thì chắc cũng phải sinh một đứa em thấy sao con cái thì trời cho mà à, thì nếu như à, tại vì anh... À, muốn cũng muốn gắn kết với nhau thì phải có dạ. đứa con thì nó sẽ gắn kết hơn nó sẽ mình chăm lo nó sẽ tốt hơn dạ. ví dụ lấy nhau thì mình ở đâu ở đâu anh chắc ở bình dương em hả à. bình dương thì anh thì um, hiện tại thì chưa chưa có nhà đang ở nhà thuê thôi nhưng mà nếu mà muốn thì em có thể vào đây rồi mình mướn mặt bằng mình làm được không? Dạ ở Nha Trang thì mặt bằng em cũng mướn. À. Dạ. Như thế thì đi à. được mà không có vấn đề gì đúng không? rồi em phải hát tặng một ấy một bài nào đó rồi nói những cái lời gì đó cảm xúc của mình tỏ tình anh, đại loại như xong. là mình tỏ tình đó mình hay cảm nhận như chị hơi người yêu em như ngàn ánh sao bừng lên trong màn đêm lung linh đẹp xinh những phút trần tiên bên nhau lòng ngất ngây trào dâng trong lòng em đam mê cuồng say mình yêu nhau đi và yêu nhau hoài nhé em kề vai bên nhau cùng say sưa khúc nhạc tình vui đêm nay và trao nhau tình đắm say này em yêu ơi tình anh ngàn lời muốn nói rằng anh yêu em yêu trên nhất trên đời và chỉ mình em thôi trong trái tim anh dạ, em có tin anh không dạ. mới gặp hỏi có tin không ừ, có tin đi hỏi hồn thì tin thì mới yêu được chứ không tin khó yêu đến với chương trình thì à, ai cũng muốn làm muốn có một cái gia đình thực sự luôn cái gia đình chứ còn mà nếu mà đến để mà quen biết thì chắc là cũng dễ ngoài đường thiếu gì nhưng mà quen để mà à, đến với nhau mà vun đắp gia đình sau này phải nói sự chân tình nếu mà em mà đồng ý thì sẽ bấm nút với anh anh thì sẽ à, cố gắng chăm sóc tội tự nhiên hết hay, hay lắm hả xong rồi dạ hay ạ à? rồi <laughs> đưa anh thầy cứ ngồi đi sau 3 tiếng đếm một hai ba hết thời gian chúc mừng như vậy chúng ta có thể nắm tay nhau